Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dám chọc vào ổ kiến lửa, con trai bà Dũng bị phản pháo Mới đây, ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam đã xua thanh tra xây dựng moi hết sai phạm của thời Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch thành phố Hà Nội Vụ sai phạm được thổi bùng khá mạnh qua báo chí Tuy nhiên, thế lực ngoài Bắc không phải dạng vừa bởi ông Nguyễn Thế Thảo từng là người điều hành thành phố lớn thứ nhì của Việt Nam ông có đủ kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề khó này. Qua 2 tháng im lìm chuẩn bị, giờ đây Nguyễn Thế Thảo cho thuộc hạ cũ phản pháo lại những đòn tấn công của thanh tra Bộ Xây dựng đã kết luận loạt sai phạm về quy hoạch xây dựng dọc trục Lê Văn Lương, Tố Hữu. Cũng như mới đây, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho rằng họ thực hiện đúng luật và quy hoạch chung xây dựng của thủ đô. Đây là hình ảnh Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phản pháo lại Đáp lại ông Nguyễn Thành Nghị, Sở Kế hoạch và Kiến trúc thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Xây dựng về việc thực hiện kết luận thanh tra số 39 vào ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng về Thanh tra Sở Kế hoạch và Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, các chủ dự án, công trình và tổ chức cá nhân có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình và khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính theo kết luận số 39. Sở này thừa nhận kết luận 39 đã chỉ ra một số thiếu sót trong quá trình lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch tại tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình và khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Những nội dung này sẽ được Sở nghiên cứu, kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho biết sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục những sai phạm mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã kết luận như việc chậm công bố công khai quy hoạch ghi số tầng cao tại quy hoạch bắt buộc, tổng mặt bằng chưa thống nhất với quy hoạch tại tiêu chuẩn Việt Nam 03-2009 Bộ Xây dựng, cũng chưa thể hiện rõ tính cây xanh trên bản vẽ tổng mặt bằng, việc giải trình về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa thống nhất qua các hồ sơ. Đây là hình ảnh Nguyễn Thế Thảo, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Về nội dung kết luận việc chấp thuận tầng hầm vượt nghỉ giới xây dựng và chưa báo cáo rõ ràng với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch Kiến trúc cho hay đơn vị đã rút kinh nghiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định xây dựng tầng hầm các công trình trên toàn địa bàn thành phố. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho rằng để nội dung kết luận 39 đảm bảo việc toàn diện, khách quan, phù hợp với các quy định của pháp luật được xem xét phù hợp với điều kiện yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô qua các thời kỳ và phù hợp với định hướng của quy hoạch xây dựng chung của thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt. Một số nội dung trong kết luận cần phải trao đổi bổ sung làm rõ thêm, đặc biệt là các nội dung về kết luận trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến đâu. Qua giả soát, Sở Kế hoạch và Kiến trúc nhận thấy có những nội dung tại kết luận 39 chưa phù hợp, hợp lý nên Sở kiến nghị được trao đổi thêm với thanh tra Bộ Xây dựng để làm rõ và thống nhất, làm cơ sở thực hiện tiếp các nội dung kết luận của thanh tra. Theo Sở, nội dung kết luận 39 của thanh tra Bộ Xây dựng kết luận về việc xây dựng quy hoạch tuyến đường nhưng chưa đề cập tới định hướng quy hoạch cũng như quy hoạch chi tiết trục đường tại các quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là tại quy hoạch xây dựng thủ đô đến năm 2030 cũng như tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 1259 vào ngày 27 tháng 6 năm 2011. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Do đó, nội dung kết luận này chưa đầy đủ và toàn diện, chưa phù hợp với quy định về pháp luật cũng như chưa yêu cầu, đạt yêu cầu phát triển kinh tế của thủ đô qua các thời kỳ. Như vậy là Sở Kế hoạch Kiến trúc Hà Nội rất ôn hòa nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn với Nguyễn Thành Nghị và như vậy là phía Nguyễn Thế Thảo đã phản pháo. Lợi ích nhóm ăn đất ở Hà Nội không hề kém cạnh ở Sài Gòn vì giá đất rất cao. Nguyễn Thanh Nghị xem ra đang đụng vào ổ kiến lửa. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tấn công bất thành bị phản đòn, ông Chủ tịch nước có thể sẽ dụng sớm. Kỳ hội nghị trung ương lần thứ 5 diễn ra vào hồi đầu tháng 5 vừa qua, được dự định thay đổi rất nhiều nhân sự Trước đó có tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ về hưu sớm. Tuy nhiên kết quả thì không có thay đổi gì, ông Trọng vẫn yên vị tại vị trí cũ mặc dù ông đã khá già. Được biết trước hội nghị Trung ương năm thế lực của ông Thủ tướng và thế lực ông Chủ tịch nước tiến hành ép ông Tổng rời chiếc ghế quyền lực. Tuy nhiên thay vì liên minh hai thế lực này cũng ngầm đấu nhau nên chẳng làm gì được ông Tổng Kết quả là ông Tổng vẫn ngồi chiếc ghế và sau đó là hàng loạt biến cố đã xảy ra. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Người ta nói rằng nếu tấn công không thành thì sẽ bị phản đòn. đây là kết quả tất yếu. Sau hội nghị trung ương lần thứ 5, ông Tổng không tổn thương thì ắt ông sẽ làm mạnh. Và thật đúng là như vậy. Ông Tổng cho xử lý vụ Việt Á thật mạnh tay. Ngay kỳ họp quốc hội chưa hề bế mạc ông đã cho bắt vội Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh để hai ông này không kịp bàn bạc với các bên thống nhất lời khai chạy tội. Giờ đây Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh trong tù khai gì, nói gì đến bên ngoài không hề hay biết. Đó mới chính là vấn đề lớn. Người bên ngoài nếu bị xa lưới thì sẽ có những lời khai bất cập. Chính điều này sẽ làm trong tổng khôi ra sai phạm lớn hơn rất nhiều. Cho đến nay, giới thảo tin vẫn cho rằng ông Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long không phải là chùm cuối, mà chùm cuối là ông Thủ và ông Chủ tịch. Trong đó, ông Thủ với vai trò điều hành, còn ông Chủ tịch thì có vẻ vô can nhưng lại dính rất sâu do để vợ ông can dự vào chuyện làm ăn thất đức này. Có ý kiến cho rằng ông Chủ tịch lôi kéo ông Tô Lâm để hạ ông Tổng vào Hội nghị Trung ương 3 là do có ý tấn công trước để khỏi bị tấn công sau này. Tuy nhiên, sự tá bạo này đã bất thành cho đến lúc này. Vụ Việt Á là cú ngày càng gây áp lực to lớn lên ông chủ tịch. Chiếc ghế chủ tịch vốn không có thực quyền, mà Tô Lâm thì sau đó lại quay lưng trở về bên ông Tổng. Xeo như số phận sự nghiệp chính trị của ông chủ tịch lâm nguy hơn bao giờ hết. Ông nhọt của Việt Á cứ ăn lan sang nhà ông chủ tịch, đó là một mối nguy rất lớn. Đây là hình ảnh tại hội nghị trung ương lần thứ 5 là thất bại của ông Phúc, Hội nghị Trung ương 6 sẽ rất khó lường. Từ nay đến Hội nghị Trung ương lần thứ 6 chỉ còn khoảng hơn 3 tháng nữa. Trong thời gian này, ông Tổng đang chuẩn bị giáo diết để đẩy ông Chủ tịch rời khỏi chiếc ghế để thay bằng nhân vật khác. Hiện nay, ông Tổng chưa có dự định nhân sự cho chiếc ghế Chủ tịch vì chưa biết trong 3 tháng tới ông có củng cố được chứng cứ để buộc ông Chủ tịch nước vì lý do sức khỏe phải nghỉ hay không. Giờ thì còn quá sớm để nói về việc sắp xếp nhân sự cho Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Tuy nhiên, nói về biến động trước thềm hội nghị là cần thiết vì nói cho cùng, hội nghị cũng là chỉ là phiên chốt về những tháng đấu đá trước đó mà thôi. Các nhân sự như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội thì xem như thay thế là đơn giản. Còn lại vị trí Chủ tịch nước mới là quan trọng. Tuy là ông Chủ tịch nước hữu danh vô thực thật, nhưng trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng cũng còn rất nhiều người ủng hộ. Việc bứng ông Chủ tịch nước không phải dễ dàng một chút nào. Đây là hình ảnh sau hội nghị Trung ương lần thứ 5, ông Trọng đã làm mạnh tay thực sự. Việc cử ông Phan Đình Trạc sát cánh cùng ông Chủ tịch, mục đích là để giám sát ông Chủ tịch, nhưng cũng có là để đánh tiếng với phe ông Chủ tịch rằng hãy tránh ông Chủ tịch, với ông Chủ tịch đã hết thời. Việc làm này như là cái rung cây dọa khỉ không thể dọa hết mọi thuộc hạ nhưng có thể dọa được những kẻ yếu bóng vía. Đó là cách cô lập ông chủ tịch nước khá hay của ông Tổng. Với tình cảnh như hiện nay, nhiều người thạo tin cho rằng hết nhiệm kỳ là chắc chắn ông chủ tịch sẽ về vườn. Nhưng nếu kế hoạch thuận lợi với ông Tổng thì cũng có thể ông chủ tịch sẽ rời ghế ngay kỳ hội nghị trung ương sắp tới.